uống bán bài hầu là coi như là tiêm mà bốn bốn trong một luôn đấy okay. cái này uống coi như là kỳ sau kỳ sau mà thấy bé hơn 100 ấy một trăm hơn ấy thì à, thôi còn ví dụ khoảng mấy chục mấy chục ấy thì à, tiêm cho bé ý là kiểm tra ừ.